Xin chào các em, hôm nay cô trò mình lại tiếp tục gặp nhau ở trong cái phần phân tích đa thức thành nhân tử Thì hôm trước cô đã hướng dẫn các em đến phương pháp thứ tư Đó là phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp Đấy, bây giờ chúng ta tìm hiểu bài một Thì cái dạng bài một này là cái dạng đa thức bậc hai với một biến Đấy. Thì ở cái bài trước, dạng trước trong cái phần bài 2 cô đã hướng dẫn các em cách làm của câu A còn các câu B, C, D về nhà các em đúng không nào Đấy. thì chúng ta đang nghĩ cách tách ra được chưa chúng ta tách theo hạng tử thứ hai hay là tách theo hạng tử thứ ba đúng không nào? bây giờ hôm nay cô sẽ cung cấp cho các em cái phương pháp tách mà chúng ta tách là ra luôn Đấy. chứ còn nếu như cái bài hôm trước cô dạy là x bình cộng 4 x cộng 3 cô hướng dẫn các em cách này tách là x bình cộng 4 x tách thành là x cộng với 3 với bạn Đấy. hôm nay tôi sẽ đưa ra cho các em công thức tách tổng quát cho dạng bậc hai này Đấy, để các em tách tức là nó xuất hiện nguyên tử chung luôn chứ không phải đi mò mẫm là à, các bạn biết là 4x thành x cộng 3x ra luôn nhưng mà các không tách 4x cộng 3 mà suy nghĩ là 2x cộng hai cũng bằng 4x thì lại không ra hay là tách thành năm x trừ x lại cũng thấy không ra như vậy cứ xoay vần nhiều nhiều cái cái nhắc quá vất vả đúng không nào à, như vậy bây giờ hôm nay tôi sẽ cung cấp rõ ràng chúng ta tách ra chúng ta lưu ý ổn lưu ý lưu ý để phân tích cái đa thức bậc hai cô đặt tên cái đa thức đó nhá để phân tích để phân tích cái đa thức bậc hai hay được gọi là cái tam thức bậc hai đấy cái này gọi là tam thức bậc hai là công thức tổng quát là ax bình cộng bx cộng c thành nhân tử bằng phương pháp rồi nhóm các hạt tử thì chúng ta sẽ tách như sau đấy như vậy ta sẽ tách ta tách cái hạt tử bx thành hạt tử b1x cộng b2x nhưng để ra nhân tử và để xuất hiện nhân tử chung thì phải thỏa mãn cái điều kiện thỏa mãn điều kiện đó là b1 nhân b2 phải bằng tích a nhân c Đấy. Như vậy nếu như các em mọi điều kiện này thì chúng ta sẽ chắc chắn xuất hiện nhân tử chung luôn mà không cần phải nhắc lại lần hai lần ba nữa Đấy, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức này để chúng ta phân tích a b c và d các nhé à, bây giờ chúng ta làm câu a làm câu a ta có x bình trừ tám x cộng 15 bây giờ chúng ta xác định ra ngoài với nhé là a ở trong bài này của chúng ta là hệ số của x bình hệ số bình đây là mấy đây là một đúng không b là hệ số của gì của x hệ số x ở đây là trừ tám đấy thế còn c là hệ số tự do hệ số tự do đây là mấy các em là c đây rồi thì đây sẽ là cái hướng là là mười Đấy. Bây giờ ta phải tách cái bx thành b1 trừ 8 x này chúng ta phải tách thành mấy x cộng với mấy x của cái dấu chấm hỏi đúng không sao cho hai cái mấy số nhân lại với nhau bằng a nhân c tức là bằng mấy em bằng 15 1 nhân 15 bằng 15 vậy thì hai số nào nhân nhau bằng 15 bởi vì sao bởi vì âm 3 nhân âm 5 là bằng 15 được chưa và nếu như các em tắt đúng như thế này thì bài toán của em chắc chắn là ra chứ không thể là không ra không phải nghĩ cách tách khác là âm 8 thành âm 2 cộng âm 6 đấy cũng không phải âm 1 cộng âm 7 được, được chưa nào đấy, bây giờ ta tắt theo hướng đó các em nhé x mình âm 8 x có tách thành âm 3 x trừ 5 x này cộng 15 được chưa bây giờ nhóm hai hạng tử đầu với nhau hai hạng tử cuối với nhau chắc chắn sẽ xuất hiện nhân tử chung bởi vì ta tách đúng câu tử cuối được, vậy đại bản hai hạng tử đầu nhóm với nhau hai hạng tử cuối với nhau có dấu trừ đổi dấu thành trừ với nhau Đấy. bây giờ đặt nhân tử chung hai hạng tử đầu x x trừ ba trừ 15 có nhân tử chung là nhân đặt x trừ là đến đây chúng ta thấy vui mừng chưa ạ à, rất là vui mừng bởi vì x trừ ba với x trừ ba đã có nhân tử chung đúng nào vậy đây sẽ là x trừ ba thừa số cho x đây trừ đi đấy, vậy chúng ta đã phân tích xong đấy. vậy thì khi cô đã cung cấp cho các em cách cách này thì chúng ta không phải ngồi mỏ mẫm nữa không phải ngỏ là à cái trừ đó là đã thành mấy mấy được không phải thử nhiều lần nhiều lần chúng ta làm đúng như vậy đấy và chắc chắn nó sẽ ra là cách làm các em cũng viết nhá cuối cùng nhá cái này nhá thì ngoài ra về A này giống như cái bài giảng trước cô hướng dẫn các em ngoài cái tách là từ trừ tám hết này ra chúng ta còn có cái tách là dùng hằng là thức đấy có nghĩa là gì có nghĩa là x bình trừ tám x cộng mười thì cái x bình trừ tám x này ta để nguyên để tạo thêm một hằng thức đó là 2 nhân x nhân 4 để nguyên cái 8 x 2 nhân x nhân 4 là 8 x đúng không vậy ta có tên là 4 bình phương 4 bình phương là 16 đây là 15 thì đây sẽ trừ cho mấy em trừ cho đấy như vậy ba hạng tử đầu này sẽ tạo ra hình thức là x trừ hai tất cả bình phương trừ đây một có cái thành một bình hạng thức a bình trừ b bình thì chúng ta cũng làm ra đấy nhưng mà cách làm hình thức này đối với bài này thì nó sẽ bởi vì sao em bởi vì có tám thì là có xuất hiện thừa số hàng một cách rất là dễ dàng đấy nhưng đối với bài không có thừa số hàng ở đây cái việc chuyển ra phân số tính toán là mất thời gian đúng không em thứ hai nữa là sẽ xuất hiện những bài như bài nào như bài d cái số 2 này lại phải xử lý nó đi đúng không như vậy là làm vẫn vất vả và chúng ta đối với cái dạng tăng thức bậc hai này chúng ta nên nghĩ đến việc tách hạt bậc b thì nó sẽ đơn giản hơn đấy mặc dù chúng ta tách để tạo hình thức vẫn được thế hình dung chưa à, bây giờ chúng ta làm câu b lên nhé câu b này các em hãy tự tách theo công thức tôi hướng dẫn đi xem nào em xác định đúng a này b này c nhé xác định đúng như vậy ta có x bình phương cộng 9x cộng 20 này a đây là một đấy a a đây là một B là 9 còn C là 2 như vậy ta sẽ cắt thành phần B định này được chưa bài nào mà người ta chưa đưa cái dạng A bình cộng B cộng C thì chúng ta biến đổi nó về dạng có thể đổi vị trí các hạng tử đưa nó về dạng và ta sẽ cắt cái hạng tử thứ hai Đấy. như vậy 9 phải cắt thành mấy để cộng với mấy được đấy nhưng mà cái mấy này hai cái này phải thỏa mãn điều kiện nhân lại với nhau bằng một nhân hai là bằng hai vậy chín thì bằng mấy cộng mấy nhân lại bằng hai được chưa ra chưa à chắc chắn bạn đã nhận ra được bốn và mấy em à cả năm rồi phải không nào rất nhiều em đã nhận ra được rồi bởi vì bốn nhân năm bằng bằng hai được chưa bây giờ chúng ta chỉ việc phê giải chúng ta nhóm đây. x bình cộng 4 x cộng 5 x cộng 2 Đây, chúng ta chỉ việc nhóm hai hạng tử đầu với nhau, hai hạng tử cuối với nhau. Đặt x ra ngoài. Có đặt luôn nhé. Cô thạo rồi có đặt luôn. x bình đặt x ra ngoài là bằng x, 4x đặt x ra ngoài là bằng 4. 5x cộng 20 đặt 5 ra ngoài. x cộng 4. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có nhân tử là được chưa các em phải như vậy chúng ta thấy dễ chưa à, rất là dễ đúng không nào à, bây giờ chúng ta chuyển qua câu c ta có bốn x bình trừ x trừ năm bây giờ lại nhắc bài nhắc cái thẹo quen rồi thì chúng ta thấy nó rất là dễ dàng đúng không bốn x bình trừ x trừ năm a bằng bốn B cộng trừ 1 C cộng trừ 5 Đấy Bây giờ chúng ta cách như thế này Cái trừ 1x này Phải bằng mấy x cộng với mấy x Mà hai số đó nhân lại với nhau Phải bằng 4 nhân âm 5 là âm 20 Đấy. Bây giờ mấy cộng mấy bằng âm 1 bằng nhân lại bằng âm 20 theo Bằng bao nhiêu? Mấy? Nhận như nào? Khi các em làm quen với cái việc nhẩm rất là nhanh đúng không mấy và cộng hai số nào cộng với nhau bằng âm một và nhân lại bằng âm 20 thì chỉ có thể là mấy thôi à là 4x và mấy và trừ 5x là thôi đúng không bởi vì 4 cộng trừ 5 là bằng trừ 1 và 4 nhân trừ 5 thì cũng bằng trừ 20 đấy do đó chúng ta tách ra thành 4 x cộng trừ 5 vậy đây sẽ là 4 x 10 cộng 4 x trừ 5 x nhóm hai hạng tử đầu với nhau đặt nhân tử chung bốn tích ra ngoài trong sẽ còn là x bốn x bình đặt x ra ngoài thì còn x bốn x đặt x ra ngoài bốn x ra ngoài thì còn một hai này là trừ năm ra ngoài trong sẽ còn x cộng một Đấy. như vậy có nhân tử chung là x cộng một trong sẽ là 4x trừ 5 Đấy, chúng ta phân tích được đa thức này thành thành nhân tử thế đối với bài này nếu như các em dùng tác thẳng thức thì việc tính toán nó sẽ cồng cành phức tạp hơn rất nhiều đúng không các em bây giờ hãy sử dụng những kỹ năng cô đưa ra cho để chúng ta làm bài dê được chưa nào bây giờ chúng ta làm bài dê nhé giờ chúng ta làm có hệ số a nó đơn giản với bài này a nó bằng hai như vậy a là bằng hai còn b thì bằng trừ bảy còn c đầu đấy à bằng năm đúng không như vậy trừ bảy x thì phải bằng mấy x cộng mấy x được cô đánh dấu chấm hỏi các em suy nghĩ nhá mà mấy nhân lại với nhau đó phải bằng mấy hai nhân năm bằng bằng Đấy. tích bằng 10 mà tổng bằng âm bảy nhẩm đi lấy được chính là âm hai với âm âm năm đúng không em đấy âm hai và âm năm bởi vì âm hai nhân âm năm lại bằng bằng 10 bây giờ cô sẽ viết vào đây để ta nhóm nhá như vậy 2 bình phương trừ 2x trừ 5x cộng 5 các nhóm hai hàng tử đầu với nhau nhóm hai hàng tử đầu với nhau đặt nhân tử chung 2x ra ngoài này trong sẽ là gì 2x bình đặt 2x đây còn x 2x đặt 2x đây còn trừ hai hạng tử sau đặt nhân tử chung trừ 5 ra ngoài trong thì còn x đây cộng 5 được trừ đây thì sẽ là trừ một vậy có nhân tử chung là x trừ 1 2x trừ 5 được chưa à, rất là dễ dàng đúng không đấy vì nhà các em phải luyện thêm cái dạng tách này em nhé Đấy, nó rất là tiện lợi cho vào sau này học lớp 9 và lên cả lớp trên được cũng vậy được chưa Đấy, bây giờ ta sẽ chuyển sang bài thứ hai em thân mến ta chuyển qua bài thứ hai đó là dạng bài tìm tích biết ở đây tất cả một vế trái đều là đa thức bậc hai với biết x còn vế phải là bằng không được chưa em nhỉ thì những bài tìm x này các em được đọc hết rồi thì để làm bài tìm x này thì chúng ta sẽ phân tích cái vế trái ra nhân tử đấy và chúng ta lưu ý cho cô lưu ý chú ý cái chú ý này gọi là chú ý cho các em xuyên suốt quá trình làm bài tiền tích mà quan trọng rồi đúng không đó là nếu tích a nhân b mà bằng không thì chúng ta suy ra một trong hai thừa số phải bằng không đó là suy ra a phải bằng không hoặc ta ghi dấu hoặc luôn b bằng không à như vậy cái này chúng ta đã được lưu ý rất nhiều lần rồi và hôm nay chúng ta lại tiếp tục sử dụng cái tính chất này đấy bây giờ chúng ta tập trung vào ai của ai ta có x bình trừ tám x cộng 15 bằng không thế giờ để làm được bài tập này thì chúng ta phải đưa ra dạng a nhân b bằng không thế bây giờ muốn đưa ra dạng được a nhân b bằng không cậu 15 là cô đã hướng dẫn các em phân tích thành nhân tử rồi cô trò mình đã làm rồi phải không à, bây giờ các em có thể là làm lại để chúng ta nhớ hơn nữa cách phân tích thành nhân tử nhá được chưa nào à chúng ta nhớ lại xem nào thế thì cái x bình này trừ 8 x này chúng ta đã tách nó thành bao nhiêu có nhớ không nào à, chắc các bạn đã nhớ rồi và công thức tách có hướng dẫn rồi đúng không như vậy trừ 8 này phải tách thành mấy cộng mấy sao cho nhân lại bằng một nhá vậy thì hôm trước ta biết rồi các bạn thường là trừ 3x trừ 5x cộng 15 bằng không đúng chưa đấy như vậy nhóm hai hạng tử đầu với nhau đặt x ra ngoài trong sẽ còn x trừ 3 trừ 5 đặt ra trong cũng x trừ 3 cái này ta đã làm rồi nên cô làm hơi nhanh hơn đấy như vậy ta thấy xuất hiện nhân tử chung là x trừ 3 đấy như vậy x trừ 3 nhân x trừ 5 thì đến đây là tích của hai thừa số bằng không thì chúng ta suy ra cái gì suy ra là x trừ ba phải bằng bằng không hoặc là x trừ năm phải bằng đấy như vậy tích của hai thừa số bằng không khi một trong hai thừa số của bằng không đấy. như vậy từ đây ta suy ra là x của mấy bằng ba hoặc x bằng bằng năm và chúng ta kết luận vậy x thuộc tập hợp của hai phần tử là như vậy chúng ta thấy rằng là dù đây là bài toán tìm tích nhưng mà mục tiêu lớn nhất của đề bài này là kiểm tra kỹ năng phân tích thành nhân tử của các em Đấy. còn khi ra được thành nhân tử rồi thì công việc làm từ đây xuống đây là rất là đơn giản gọn gàng phải không nào Đấy. bây giờ các em phải vận dụng toàn bộ những kiến thức cô đã hướng dẫn trong bài giảng hôm nay để về nhà các em làm cho cô bài b bài c bài d bài e bài f bài g và bài h như vậy ta biết rằng tất cả các bài này đều phải phân tích cái vế trái này thành nhân tử ta hiểu chưa Đấy. và việc phân tích như thế nào thì công thức cô đã hướng dẫn và các em sẽ thực hiện theo như vậy và chúng ta sẽ trình bày tương tự như cách cô trình bày cô a Đấy. khi mà các em đã thạo ứng rồi thì chúng ta mới bỏ cái bước tách này đi Đấy. còn bây giờ chúng ta cứ phải lần lượt tần tự như vậy đối với học sinh lớp 8 là cần phải làm như vậy Xin chào và hẹn gặp lại các em vào những bài giảng tiếp theo. Các em nhớ là chúng ta trình bày bài thật hoàn chỉnh nhé.